Chào bạn, tôi Kem Nguyễn, chuyên gia đào tạo FM Thực Chiến và một số những anh chị mô hình quán trà sữa có quan tâm đến những dòng đồ ăn của Hàn Quốc và muốn đưa những dòng đồ ăn của Hàn Quốc vào menu của quán phục vụ kèm với đồ uống của quán mình. Và trong video ngắn này, Kem Nguyễn sẽ phân tích những dòng đồ ăn mà các quán à, mô hình quán trà sữa có thể lựa chọn. Đó là những cái món về tteokbokki. Trong um, nhóm tteokbokki có nhiều các cái món ăn khác nhau được chế biến ở những cái cách thức khác nhau khi truyền thống Tomki truyền thống Sucomai kéo sợi hay là tông khi nhân phô mai tông khi phô mai cháo sợi hay là tông khi chiên lắc phô mai Tomki chiên gà súp cay Hàn Quốc rất là nhiều các món liên quan đến tông khi sử dụng những nguyên liệu đánh nhân khác nhau ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng ờ, như là mì sốt tương đen và trong mì sốt tương đen có nhiều các nhân khác nhau như là mì sốt tương đen thập cẩm mì sốt tương đen xúc xích mì sốt tương đen thịt bò và cũng có rất là nhiều cái món à, từ mì sốt tương đen chúng ta có thể tạo ra thứ ba là chúng ta có sử dụng Ki hay là mì cay Hàn Quốc ở đây cũng có những mô hình quán như là quán là lẩu sông Ki mô hình quán mì cay của Hàn kết hợp với dòng uống à, là như là trà sữa và rất là nhiều các món ăn khác với hương vị của Hàn như kimbap hay là chả gà à, cay của Hàn và chị để à, thêm chi tiết thì bạn có thể à, follow Kevin Nguyễn và có thể đăng ký hay là để lại thông tin ở phía dưới bình luận và Kevin Nguyễn sẽ phản hồi lại bạn và chúc bạn có thể nhanh chóng kết hợp các món ăn của Hàn với đồ uống để tạo ra những dòng đồ ăn và đồ uống đa dạng trong ID của Quảng và từ đó thì chúng ta có thể bán được giá tốt nhất nâng cao được doanh số bán hàng của Quảng và chúc bạn thành công